hiểu còn à, số người chưa thì hôm nay biết thì cũng không có muộn giờ là giờ chết rồi còn tính theo trăng mà không có tính theo à, một vòng mặt trời nữa mà <laughs> vòng mặt trăng đó dài trăng nữa gán lên chút xíu nữa chứ giờ anh cũng à, mong cho sư phụ anh xuất hiện nữ thầy xuất hiện thế giới mới bình an nữ thầy không xuất hiện thế giới mình nó cứ lận đận lao đao nghe thì đánh thì cũng chẳng thắng dương hang thì cứ bày nhầy cứ cầu cưa bên đó còn biển đông thì hù qua dọ lại còn cái thằng mập kim nhân uẩn bữa nào đói thì nó qua tiễn ra nó đi hù toàn là hù với dọ không à làm thiệt luôn đi <laughs> thiệt này là chắc thiệt á thì á, nói mỗi lần anh nói trước nhưng mà có nhiều người còn được cái tánh linh á người ta hiểu những gì anh nói còn những người mà không còn hiểu được tánh linh mà hiểu được uh, tánh tiền á khó hiểu anh nói ừ, hiểu tiền không sao nghe nói được còn còn chút uh, cái tâm gọi là tâm phật á thì mới hiểu được những gì anh nói anh đâu phải lên đó dẫn <laughs> chơi lên đó để mà anh chỉ hướng chỉ đường nhận lệnh của bề trên làm người truyền tin á cũng uh, nói hết ý hết lời rồi nhưng mà chẳng được bao nhiêu nhưng mấy tụi em về giờ tụi em làm gì cho xã hội chị có cái gì truyền đạt lại cho tụi em tụi em ờ, giúp sức được không theo cái sức của tụi em thì uh, em chỉ khuyên mọi người ai à, niệm Chúa được thì cái niệm Chúa niệm Phật được cũng niệm, niệm Phật niệm Mohammed thì cứ niệm Mohammed trong lúc này thôi rồi kế tiếp còn lại thì à, lo cho cuộc sống vợ con chồng con trong gia đình làm người vợ tốt làm người chồng tốt cũng là thay đổi thầy và đồng thời à, à, biết à, dành dụm tại trong lúc này là kinh tế nó khủng hoảng ai cũng sẽ thiếu thốn nhiều thứ lỡ như uh, ngay lúc này mà thất nghiệp nữa thì làm sao mà đi đâu xăng nó lên quá trời luôn à, 7 8 đồng đúng không giờ em đi mua gì cũng hơn ngày xưa gần gấp đôi thì để dành tiền thôi bớt có gậy nhí bớt có đi quán nhậu bớt có uh, quýnh stock bớt có đi quýnh bài thời này là chỉ có vậy thôi tại vì tâm của 7 tỷ người đang bất an tại vì mình một cái trái đất này so với thượng đế nó cũng giống như một cái mái nhà nhỏ à, một trong những anh em trong nhà mình có bệnh mình cũng không an tâm thì bây giờ hai một thằng à, anh em à, dân chơi là Putin với một thằng anh em à, Zelensky đang đấu đá nhau nhà cũng bất an nữa không biết ngày mai hang này nó đốt nhà tức là đốt trái đất mình lúc nào cũng không biết nữa Âu Châu bây giờ không biết bữa nay còn ra đường được là có phước cứ mỗi sáng mình thức dậy mà mình còn à, thấy mạnh khỏe chân cẳng còn à, thấy nghe được tiếng chim hót yêu đời là mình là phải cảm ơn trời Phật tại mỗi ngày mình đâu biết sáng còn thức dậy còn có cái cảm giác đó không hay là sáng thức dậy rồi dính covid sần sần <laughs> nhức đầu cảm sổ mũi hay là bệnh gì ờ, đi khám bác sĩ ra cái tờ, tờ giấy cái là mặt ú sụ lúc đó đó muốn về ờ, thiên đàng cũng hơi khó đó lúc này còn sức còn à, à, giọng còn hơi thì, thì gán đọc kinh cái lưng chưa có đau thì gán ngồi thiện đó là đầu tư vô tâm linh là lúc nào cũng một lời triệu hướng về hướng thượng đó là cách làm giàu nhất lẻ nhất là đó như là phạm tổ gì nữa Trời, người người à, người thông thông viên mà không biết hỏi ừ, hỏi gì giờ tới ờ, cuối năm anh chỉ có cúng gì ở trên đây anh cúng cho hồi năm 2018 anh đặt cái đàn thắng ở đây anh cúng cho thế giới không có bị bom nguyên tử thì lúc đó chư Phật trên trời phóng hào quang xuống chứng minh lời của anh rồi thì mình sẽ không có bị bom nguyên tử đó là đại phước cho trái đất rồi lần uh, thứ hai anh đặt uh, cái đàn thắng ở đây hồi là hồi bữa lúc mà 40 cây số xe tăng của Nga nó sắp sửa chiếm thành Kiev Kiev là anh đã thắng thì hôm nay mình mới giảng hồi được cục diện chứ nó mà chiếm được là nó được thế nó đánh đánh luôn à, đánh luôn Âu Châu là thành thế chiến thứ ba lớn sao thế chiến thứ ba cũng sẽ nổ nhưng mà nổ kiểu như pháo tiểu thay là nổ kiểu ờ, pháo đại phải không đó thì anh cũng đã hai lần thắng thì lần thắng thứ ba anh chưa biết ngày nào mà chưa biết sự vụ gì mà cái sự vụ phải là cực kỳ lớn tại vì cha với chư Phật với chúa với mấy ông Mohammed và cả các chư thần ở trong quả địa cầu này đâu có rảnh đâu đang lo mà mà mỗi lần thánh thì thỉnh mấy vị về đâu đâu phải là chuyện đơn giản mấy thầy tất cả những người thường đâu có làm được mấy bữa lễ đó lễ tế trời và thánh à, để xây chuyển trái đất đâu phải là ai cũng làm được thì à, chờ này làm phát quá trời luôn rồi có cái nó không phải chỉ riêng nước Mỹ mà toàn cầu mà nước Mỹ vẫn là nước đại ca thì người ta ở ngoài kia nói năm nói 10 nước Mỹ ba bốn nó cũng có nhưng mà mình không đến nổi thì cái nước mà bị nặng nhất là những nước mà như uh, nước nghèo á thì chắc nước mình cũng là thuộc dạng nước nghèo thì dân nó sẽ đói đói thêm muốn làm gì làm chờ chờ sau khi chiến tranh thứ ba chờ đức thầy xuất hiện chờ đảng cộng hòa lên thì mọi chuyện ờ, thế giới mới trở lại gọi là tạm ổn chúng chưa chắc là ổn trăm phần trăm thì anh chỉ biết vậy thôi giờ là biển đông cũng ờ, phải đề phòng á người mình ở bên việt nam gia đình mình đồ cũng phải dự trữ rồi ha thì mình tiên tri thì mình nói nhưng mà mặt đời bữa nay thì nghe tuyên bố là nó sẽ lặp lại cái hệ uh, gọi là liên bang xô viết cũ rồi bên kia uh, anh đại ca tập chỉnh bình mình thăm dò bữa nay mà bà Nancy mà bay qua bển thì nó sẽ bắn qua tiễn chế bay máy bay của bà <laughs> thử coi là nó chuyện như thế nào nhưng mà chúng sanh vô minh anh chỉ biết được một thời gian rất là ngắn cái trái đất này sẽ diệt đi những cái sự ác độc bất công mưu mô tính toán chìm như Titanic nằm lăn ở dưới đáy biển để dành lại cho cái sự công bằng xã hội lưu truyền ba bốn nghìn năm thì anh chỉ biết như vậy thời đó là chắc chắn sẽ ra hôm nay ai làm những cái nghiệp hùng hổ hay là ác độc gì đó thì sẽ có cái nghiệp hết từ chuyện nghiệp nhỏ tới nghiệp lớn lãnh đạo thì nghiệp lớn dân mà không biết quay đầu à, tu tập lúc này thì cũng bị nghiệp nhỏ còn nhiệm vụ của em á, thì gán lên nhựa cho cho giữ lên quê cho một cục bự quê để làm chi tại lúc này ai cũng đang thấy à, thấy mặt thì tươi nhưng mà lòng thì ú rũ thì nhiều khi ta nghe giọng của em ta cũng vui á <laughs> phải không thảo kali bà con cô bác hỏi thăm anh kiệt hoài đó anh kiệt chuẩn bị đi test dịch có một cái chùa bên đó hả anh kiệt bảy chùa gì một cái uh, công viên như kiểu mình à. à, anh thành lập ra mục đích mua bỏ tiền mua bên đó thành lập ra công viên Thiên Long Sơn Houston thì mình gọi là Thiên Long Sơn Houston thì nó cũng tương tự như ở đây nhưng mà anh sẽ design khác một chút mục đích là cho mấy đứa nhỏ con cháu lưu vong hải ngoại từ uh, ờ, 75 để mà nó lớn lên đây á nó biết được cái nguồn cội tổ tiên và một mảnh đất của người Việt để cắm cắm dùi phải không rồi mình làm lên những cái lịch sử ở đó thư viện ờ, cho chung hết rồi phần về ờ, tâm linh tôn giáo thì cũng có một chút trên đó nhưng mà ờ, cho đời và đạo nó là một công viên chứ không phải chùa nha em đừng nói chùa mà ở bên đó có núi giống vậy bên đó là bốn phân nửa diện tích thì đất thẳng nghe bỏ đang ăn cỏ còn phân nữa thì nó có mấy cái cây cỡ hàng trăm năm rồi có con sông cho nên nó có bóng mát rồi nó cách thành phố Houston khoảng à, bốn chục bốn mấy phút thành phố à, Kendallton đó thì à, anh bỏ tiền anh mua giống như anh tặng cho dân Houston một cái mảnh đất đó vì họ cũng ăn hiền ở lành thì có duyên với Phật thì lúc trước anh cũng mới xin bài trên đó mấy chư Phật thì mấy vị ủng hộ cho chứ anh làm mà cũng có lệnh bề trên không mà chứ không phải tự anh dám gan mà làm thì cũng xin mấy chi vị xung quanh anh thì uh, Houston ở miền Trung nước Mỹ nếu mà tính ra nó bao nhiêu cây số cách đây ta nó cũng uh, xa hơn Sài Gòn Hà Nội gấp năm bảy lần hả? Bài bài như cũng 4 5 tiếng. À, bài bài 4 5 tiếng còn mình Sài Gòn Hà Nội bay có một tí tức là cái đường dài á nó cũng là, là, dài xa đó miền Trung nước Mỹ thì những cái tiểu bang gần đó đó mà ta đi qua đó gần chứ anh thấy uh, ở bên đó dân bên đó nó hiền hơn dân Cali dân Cali mình dữ quá <laughs> tại mấy học giỏi với giàu quá nó dữ <laughs> nhiều người sợ anh kiệt ha, không có còn ở núi này để nên gặp ở trên núi này sợ anh đi qua bên kia luôn trời ơi phật ở đây quá trời luôn cha mẹ ở đây anh cũng qua rồi về chỗ nào có người việt chỗ nào có người hiền là chỗ đó có anh có người giữ thiện né chỗ nào mà đủ duyên cha mẹ cho anh tiền mua đất ở đó để xây dựng để lập tượng cha mẹ tượng phật thì anh làm chứ còn uh, Ờ, sau này chỗ đó nó cũng sẽ có tượng đức ờ, bên gọi là bên anh hùng dân tộc của mình tổ tiên của mình một bên thì cũng tượng phật một bên thì ờ, bên công giáo một bên thì cũng tượng cha tượng mẹ đại khái rồi có thư viện để cho những đứa em bé nhỏ nhỏ lớn lên nó không có biết tiếng việt nó tiếng mỹ không thì nó có đọc lịch sử dầu sao nó cũng hiểu why I'm here rồi sao là nó ở đây ba má nó làm gì mà lọt qua mỹ Mễ thì nó phải vượt ờ, bức tường <laughs> biên giới Còn mình nửa dòng trái đất cái biển Thái Bình Dương bự vậy sao vượt được Nó phải có lý do đúng không Hồi xưa người mình vô đây bằng đôi dép Và không có cái visa Cũng chẳng có passport mà được qua Mỹ Là chỉ có người Việt Nam duy nhất trên thế giới vào được nước Mỹ Với đôi dép và không có passport Đó là anh nè Hồi đó anh qua Mỹ là xuống phi trường 7 đáp xuống sông Phan Mang cái đôi dép à thiếu quần xà lõn mà không có passport nữa <laughs> cũng không có visa nữa đó thì người Việt duy nhất là người trên thế giới này vào nước Mỹ không cần passport nghe <laughs> đặc biệt không bà con đang quan tâm lắm nên nói ờ, khi mình khởi tâm thì sức anh còn đi đứng nhiều thì anh gán làm còn anh làm xong tới phiên em làm người nào người việt là có nhiệm vụ anh là đặt cục đá đầu tiên anh mua anh trả đức vừa mới quay biết nhiêu triệu tiền trả nó rồi chứ anh đâu có thiếu nợ đâu cái này anh cũng trả đức rồi cái nào mà anh làm cho cộng đồng là điều là tiền à, mồ hôi nước mắt tiền saving tiền đờ, bỏ ống heo không á bỏ cả đời á chứ anh không có mượn nhà băng thì anh trả đức rồi thì à, làm tới đâu hay tới đó nhưng mà trong đời anh sẽ gắng làm xong còn thời gian là do giấy tờ ở Mỹ giống như núi này mình mua năm 2014 tới ngày hôm nay cửa mình vẫn đóng là do cái hổ tả với mấy thằng à, mấy thằng gọi là chi bộ ở đây á nó cứ à, nói anh giống như phản động anh đâu phản động đâu anh phản biện thôi <laughs> phản động ngày nào mình cầm pháo bông mình đốt trước cửa nhà nó đùng đùng á phản động con này ta nói là phản biện không cho ta nói sao mà nói cũng nói hiền chứ đâu nói kiểu giữ ờ, nó dằn gì đâu cũng thừa luôn thuộc về danh sách phản động như nó đóng cửa thì ông sơn đây à, rồi bên kia thì mình cũng phải hy vọng là bên kia đảng cộng hòa đó nó khác hơn đây em hiểu không thì nó dễ giải hơn chị rồi rồi cái bên đó thầy anh đã xin giấy tờ cùng một lúc anh mua rồi bây giờ chỉ là những cái tượng đó anh sẽ làm bự hơn mấy tượng này gấp đôi khổng lồ mà phải bằng tay nha phải bằng đá của nước Việt chứ không phải chơi kiểu Đài Loan hay là Tàu rồi cái để máy mà nó khác tại đá mà khác nó như đây nó mới có điểm rồi à, đá cũng phải đá ở ngoài bắc của mình đó đá hoa cương mà có giống như tượng địa tạng á nó có lấp lánh ánh sáng á sẽ làm à, kiểu việt nam à, phật ở việt nam lai lai như kiểu mình không lai kiểu tàu mà mấy sao <laughs> ừ. gì nữa không em chưa ăn cơm trưa nữa rồi cảm ơn em bữa nay à, có duyên nói chuyện nghe mà ghé núi chơi bữa nay uh, à, à, tuần nào cũng vậy trăm hai trăm người lên núi bao nhiêu năm nay nhưng mà anh không có quay mấy mấy bà con lên trên mạng bây giờ anh mỗi lần lên livestream anh cũng mất nhiều thời gian á sẵn đây anh quay nó cũng gần giống như livestream thả lên luôn vậy đó rồi ai uh, được thì nghe không nghe được thì coi không cảnh phải không rồi chào em <laughs>